chân tình Vì yêu em anh đâu cần toàn tình Tuy giờ đây anh còn đang trắng tay Nhưng vì em sẽ có ngày đổi thay Mất trăm năm đôi mình mới chung thuyền Một ngàn năm ta mới về chung lối Nên người ơi em cần chỉ lắng lo đừng lo nhé có anh đây mà nếu em thấy những khoảng trống trong lòng thì đừng lo có anh luôn đợi mong nếu mai sau duyên chẳng như ý nguyện những tổn thương để mình anh nhận hết bởi vì anh chỉ muốn thấy em cười dù có ra sao anh cũng thấy vui chân tình Vì yêu em anh đâu cần toàn tình Tuy giờ đây anh còn đang trắng tay Nhưng vì em sẽ có ngày đổi thay Mất trăm năm đôi mình mới chung thuyền Một ngàn năm ta mới về chung lối Nên người ơi em cần chỉ lắng lo sau anh và em có già Đừng lo nhé, có anh đây mà Nếu em thấy những khoảng trống trong lòng Thì đừng lo, có anh luôn đợi mong Nếu mai sau duyên chẳng như ý nguyện Những tổn thương để mình anh nhận hết Bởi vì anh chỉ muốn thấy em cười có ra sao anh cũng thấy vui lòng Trái tim anh đây chỉ có chân tình Vì yêu em anh đâu cần toàn tình Tuy giờ đây anh còn đang trắng tay nên người ơi em cần chỉ lắng lo bên cạnh anh em sẽ vẹn duyên nông trái tim anh đây chỉ có chân tình vì yêu em anh đâu cần toàn tình tuy giờ đây anh còn đang trắng tay nhưng vì em sẽ có ngày đổi thay nên người ơi em cần chỉ lắng lo bên cạnh anh